do là mới vào xong hồi nãy cách đây mấy tiếng của chủ anh chị nó chưa có khô thì ờ, vô là vô các nền là khoảng cỡ 3 ngày luôn á tại vì mình sợ nó vô ờ, lúc đầu mình vô hết liền á thì nó sẽ tràn giờ cát đây nó còn hơi mềm nè đó nữa từ từ nó sẽ lún xuống lún xuống thì mình dự trù là nó sẽ xuống 5 phân bữa trước là do cái nền của hước tính làm là tới đây nè tới một cục gạch thôi và nó sẽ ờ, cao hơn so với mặt đường là hai tấc nhưng mà còn dư cát á tại vì cái này làm tới ba ghe lớn lận thì hôm bữa thì à, cũng à, thỏa thuận với bên à, vô vô các nền nè người ta vô chi phí là 30 triệu sẽ là mão hết luôn cho cái diện tích như thế này nói chung là chắc trên trên 200 khối đó một khối thì họ chỉ lấy một trăm rưỡi thôi trên 200 khối này họ lấy có 30 triệu à họ vừa làm từ thiện luôn cái này là đã nãy là còn dư tới mười mấy khối á giờ phước bước đại lên nha chút nữa sẽ gửi dò sau đây nó hơi lúng tí xíu nha đó mình vô cái phần nền rồi rồi uh, thứ hai thứ hai thì mình sẽ ờ, tiến hành uh, dựng cột đổ bê tông xong bắt đầu tiến hành xây đầu tiên là mình sẽ dựng uh, 5 cây cột ở sau trước 1 2 3 4 5 5 cây cột đó lên rồi bắt đầu mình xây mình sẽ dựng từ ở sau ra đằng trước ở đây thì mình chỉ sử dụng một cái nhà vệ sinh thôi à, một cái hầm cầu cho ba nhà vệ sinh một cái hầm lớn nha là các nền xong rồi đầu tới mình xây xây từ từ đó nãy phước đi tới đâu lúng tới đó nè nó mới à này nó mới mới bơm xong hai trăm mấy khối á của chủ anh chị 30 triệu tính ra cũng rẻ ha tại người ta cũng à, bơm từ thiện á đây khi mà bơm lên gì cái mình nhìn cái đường bên hông nó sẽ nó rộng hơn luôn nè hồi hôm qua là hôm qua là như nãy phước nói đó tính uh, có một cục gạch à nhưng mà sau đó thấy dư cát ngủ đầu là xây cấp tốc liền thêm cục nữa chứ nữa là mình phải bỏ rồi tại nó lún xuống là mình bỏ ra hết cục gạch nó sẽ cao hơn mặt đường à, hai tấc á đây khi mà mình bơm lên về mình sẽ thấy bên hông này nó rộng hơn nè đường mét sáu này nó rộng hơn nè ha thì cũng như thường lệ thì vào ờ, cuối tuần hàng tuần á vào vào khoảng ờ, cuối tuần thì Phước ờ, sẽ vào cập nhật cho cô chú anh chị xem cái tiến độ để mình tiện theo dõi à, cũng như là cái danh sách mạnh thường quân hỗ trợ thêm à, chi phí hiện tại à, còn bao nhiêu thu chi vào tuần này là như thế nào công thợ dịch tư nói chung là này nọ và còn bao nhiêu để cho cô chú anh chị tiện theo dõi cập nhật và biết được cái số tiền mình còn để mình tiến hành làm chừng nào hết tiền thì mình ờ, sẽ ngưng chứ tiền đâu nữa là làm còn nếu mà có cô chú anh chị nào hỗ trợ tiếp thì mình làm tiếp hiện tại thì Phước vẫn đang ờ, tiếp tục nhận sự chung tay nha của cô chú anh chị và các bạn nha đó thấy lên cái nền này thấy nó cao rộng ha mình còn cái sân ở trước nữa cái sân trước nữa thì mình sẽ vô cắt sau để nữa dở cái láng chạy này ra nè đây cái lán trại này là đây để mình về vô nhà biết tại sao mà mình phải làm à, xây từ trước lên không tại vì mình để tranh thủ mình tranh thủ mình làm để nữa mình à, về vô trong rồi thì giờ à, có lẽ là Phước sẽ cập nhật tiếp cho cô chú anh chị xem chi phí thu chi từng này nha tuần sau thì cuối tuần Phước sẽ cập nhật tiếp à coi coi giờ hết tuần này mình còn được bao nhiêu tiền để à, nhắm à, làm tới nổi tới tết không có thể là ăn tết sớm luôn á tại vì hết tiền là không có làm nữa thì ăn nghỉ nghỉ tết sớm còn nếu có tiền thì làm tiếp rồi giờ mình cập nhật danh sách nha dạ à, rồi bây giờ thì à, phước à, xin phép đọc cái à, danh sách mạnh à, thường quân hỗ trợ à, từ ngày à, 19 đến ngày 26 tháng 12 năm 2021 thì ở à, các clip trước Phước đã cập nhật danh sách tới à, số thứ tự là 175 rồi cô chú anh chị có thể à, xem lại ở phần à, những các clip trước thì bây giờ Phước sẽ tiếp tục đọc danh sách tiếp à, mạnh thường quân hỗ trợ thì như Phước đã nói Phước sẽ cập nhật hàng tuần như thế à, với lại Phước à, xin phép cô chú anh chị là cho Phước đeo khẩu trang nha tại vì mặt của Phước hơi bị dị ứng giờ thấy gớm luôn à rồi bây giờ là số thứ tự là 176 nha mạnh thường quân hỗ trợ là em Nguyễn Hoàng Nam hỗ trợ 30 triệu đồng chị Lụa Trần hỗ trợ 500.000 đồng à, một mạnh thường quân ẩn danh với uh, số ghét cuối là 30744 hỗ trợ 300.000 đồng em Ngọc Tú hỗ trợ 500.000 đồng cô Hương Linh à, Hương Linh của cô Trần Thị Hiếu hỗ trợ à, 5 triệu đồng thì cái này là cô đã mất à, nhưng mà con của cô gửi để à, à, giống như là hồi hướng công đức cho mẹ của mình thì những cái à, tên này à, cái tên mà Phước đọc như thế thì chừng nữa Phước sẽ cập nhật à, trên một cái bảng tri ân khi mà máy ấm hoàn thành 100% như là hoàn thiện đó và đưa vào hoạt động thì cộng lại tính đến uh, nhận thêm tính đến ngày 26 tháng 12 năm 2021 thì Phước nhận thêm được là 36 triệu 300 ngàn đồng và quỹ ở phần 7 mình còn là 77 triệu 512 ngàn đồng thì chi tiết cô chú có thể xem lại ở phần trước thì giờ là phần 8 thì mình có thể xem lại phần trước để mình biết uh, thu chi của quỹ từng rồi thì tổng quỹ luôn hiện tại là 113 triệu 812.000 đồng trong đó thì ờ, Phước sẽ ờ, chi tiếp cái phần ờ, vật tư cũng như là công thợ vào tầng 3 này tầng này thì mình chi là 44 triệu 400 ngàn đồng bao gồm như thế này 30 triệu là mình vô các nền thì hồi nãy ở đầu clip cô chú anh chị có xem và Phước cũng có nói như thế nào thì mình xem là mình hiểu ha 6 triệu ba tiền vật tư như là sắt này nọ đây là những hóa đơn của nó đây Phước cũng có giữ lại hết để nữa mình à, có thể làm à, à, nhiều khi làm mỏng trứng <laughs> và từng này á, thì mình do mình vô cắt nền á, bởi vì thợ Phước à, có cho nghỉ một ngày hết tất cả để à, cho người ta bơm cắt nền thì tổng luôn là từ này mình chỉ có tính là 5 ngày công thì là 7 triệu mốt cho 5 người vẫn là 5 người làm nhé thì như, như bắt đầu tuần sau thì chắc là khoảng thứ tư Phước sẽ kêu thêm hai người nữa là một à, một thợ một phụ tổng cộng là 7 người tại vì lên cái phần sau là xây tô rồi phần à, xây bắt đầu mình làm ở trong mà mấy phần đầu thì mình làm mà chỉ có cái nền móng rồi làm vô các nền thì mình lấy là cái quỹ à, tổng quỹ à, mình lấy tổng quỹ mình trừ cho cái à, chi từng này nha tổng quỹ mình là 113 triệu 812 ngàn đồng mình trừ cho 44 triệu 400 ngàn đồng thì hiện tại sau phần 8 chia hết tất cả Phước còn giữ là 69 triệu 412 ngàn đồng 69 triệu 412 ngàn đồng nha cô chú anh chị thì bắt đầu à, từng này từng tư thì bắt đầu Phước sẽ tiếp tục như là mình có thu chi gì mình sẽ báo tiếp và có mạnh thường quân nào hỗ trợ thêm thì Phước cũng sẽ cập nhật tiếp cho cô chỉ ờ, cô chú anh chị tiện theo dõi ờ, với lại tiến độ luôn à, nếu mà cô chú anh chị nào có gửi hỗ trợ thêm thì Phước vẫn nhận nha như Phước nói thì nãy ở đầu clip thì mình sẽ tiến hành làm cứ tới như vậy chừng nào mà hết chi phí hết kinh phí thì Phước sẽ dừng để xin tiếp rồi mình làm tiếp rồi thì có lẽ thì uh, số điện thoại Phước sẽ để trên màn hình nha cô chú anh chị xem nếu mà muốn hỗ trợ hay là có cái gì mà góp ý đồ gì đó, thì sẽ liên hệ trực tiếp với Phước số điện thoại của Phước là 0939 78 nha rồi là bây giờ Phước sẽ à, bye bye cô chú anh chị nha hẹn gặp lại vào à, tuần sau à, sẽ cập nhật tiếp cho cô chú anh chị theo dõi à. bye bye và hẹn gặp lại